cho anh hai đợt nên là hôm nọ cố thử thì em thả đây này thả nó còn mà hạt nó vẫn còn đấy gì vâng còn đây nó rồi nó nằm rồi đây đây đây nó rất đều mà mà, mà ngọn nhiều nhỉ ngọn nhất nhiều mà ngọn nhiều lại mập xanh nó xanh hơn nó xanh hơn vì khách Hà Nội của em nó nhất thích cái phần này à nó bảo là anh cứ lấy phần này anh thả cho em ừ mà người ta phun một nữa người ta phun 5 lần nhưng em thì phun hai lần hai lần thôi em không cần phun nhiều nhưng nếu mà phun 5 lần thì nó cái tỷ lệ mầm nó còn gấp đôi này à, nó không thả phân này nó không lên được đâu kìa không phải có phân này phải có phân này và người ta không thả đây mỗi mình em là mỗi mình em, thả em nó gửi lên thôi Sinic uh, ờ, Tân Phát thôi đúng không? Vâng, Sinic Tân Phát mới lại uh, sông danh à, phân sông danh đúng, vâng, đúng. ừ với sông danh thế thì mình quy trình của mình bón như thế nào em bón là có nghĩa là em hái chè xong nhá hái xong xong bắt đầu là có cái phân Sinic đấy là em thả luôn ừ. thả luôn vào đây thả, thả bao nhiêu cân trên một sào cô gửi cho em bốn gói thì em thả được bốn sào bốn cái túi 5 cân này bốn cái túi 5 cân này bốn cái túi 5 cân này vâng em thả bảy sào bảy sào bảy sào à? bảy sào chè thế tức thế là hơi hơi ít ít quá hơi ít ạ ừ. ít quá đáng nghĩa mỗi một sào ấy ít nhất là một túi này túi 5 cân này ít à, vâng. nhiều nhất là hai túi này à thế thì, thì em không biết phải gấp đôi vâng so với sản cái đợt trước cái là cô gửi cho em thì là em thả bảy sào đấy đợt này cô gửi cho em bốn túi em cũng thả hết cơ mà Em thấy đợt này cảm như là chè nó lên mạnh hơn. Bút nó dày Tại vì là nó mới ngấm. ngấm nó xanh hơn. Ngấm. Mỹ thứ hai là thế này. À, mình ý là cho một túi này nhưng mà mình lâu mới phải phải bón lại nhưng mà em ấy là em bón dày. Cho nên là không vấn đề gì, tức là Đấy. mật độ của em ấy đón nhiều, nhiều hơn. Vâng. Đáng nghĩa là mỗi một xào hai túi này. Vâng. Thì phải mấy tháng mới phải hai ba tháng sau mới phải bón một lần. Vâng vâng vâng. Nhưng vì em bón bốn túi này mà cho bởi sao rồi thì thì hai tháng hoặc 3 tháng em phải bón hai lần vâng vâng mỗi dạ. sao chỉ có hơn nửa cân một chút thôi ừ. thì em lại bón liên tục đây có nghĩa là em bây giờ em đang thí điểm là em làm có nghĩa là em thấy cái phân này nó tốt mà nhiều người người ta đến thì người ta mở chè này là phân tốt nên là để sang năm người ta xin cái thương hiệu để người ta mua vì à. quanh em đây là nhiều là thích lắm à thích lắm vâng rồi. nếu mà em mà sẽ xây dựng được thương hiệu thì em sẽ mở thị trường trên này hơn nhiều luôn rồi và em lấy hoặc là chị không em không xuống được đấy thì chị cứ gửi qua bưu điện Ừ, em vẫn đón được rồi Đấy. đúng rồi ờ, em ờ, trước hết là ta cùng nhau nhận xét ờ, à, khi à, mình nói là trong quá trình bón cái silic này thì cái uh, sung danh mình bón thêm bao nhiêu cân cái sung danh thì em thả ít lắm bao nhiêu có nghe bảy sao em phải thả được khoảng hai cân hai cân là ít thế trước đây mà chưa có phân silic thì bảy sao em thả bao nhiêu cân sung danh sung danh là là là, là, là phân phân phân, phân bón lót phải không chị ừ, đúng rồi tạ bón nóc con thúc một tạ của bảy sao một tạ của bảy sao vâng thế thì mỗi một sao vào hơn 10 cân không vâng. cái ờ, sông xanh ở đây là hỗ trợ bằng sông xanh trung vi lượng thêm sông sông xanh trung vi lượng này chứ không phải là là, là sông xanh kia đấy, một cân một đấy thì em đấy. Dạ. thả có nghe là bảy sao này của em chỉ thả hai cân thôi hai cân vâng. hai cân chứ còn cái cái bón nốt thì mình mới cho một tạ sử dụng cái phân đa vâng. lượng ấy lấy phân của em phân kia là em cho phân đắt tiền thì là nó nó sẽ ngon hơn cho một tạ vâng. núp bón nốt thì là mình cho tạ thế vâng. còn khi mà bón thúc thì mình bón cái silic này là 7 xào mình vâng. cho bốn cái túi 5 cân này là mới có 20 cân vâng. và cộng thêm là mỗi xào thêm hai cân sông danh nữa đúng vâng. không đấy là bón thúc đúng không nhưng là bảy xào này em cho là hơi ít phải không hơi ít nói chung là quá để lần lần tới này lần tới này em xuống chỗ yến lại em sang bên em lấy khoảng tầm lấy nhiều hẳn hai ba tạ đấy. cái này tạ cả năm luôn đúng rồi đấy có em em không phải đi lấy nhiều vì rằng nào em thuê xe này xuống đấy đúng rồi thuê xe xuống đấy thì em có thời gian để em lấy nhiều hơn ừ. bên đây cô cái à, cái này em ơi dạ. nếu như mà không lấy được thì anh sẽ gửi xe tuyên quang đi đường này cho vâng, em sẽ lấy ở ngoài ngoài này, em vâng. sẽ lấy ở ngoài đường à, này thôi vâng thì là sẽ sẽ kịp mà vâng. đơn giản thôi nhá vâng cái Bây phân giờ... đấy là chị bà bên mình là bán là bao tiền của một cân Bây giờ đang bán là 15 000 một Đang cân. Ờ, tính là một túi đấy là 75 000 Vâng. Là, là 15 nghìn một cân. Vâng. Còn túi này là 20 nghìn một túi này. Vâng. Thôi bây giờ ta không tản mạn chuyện ngoài nữa để ta vâng. tập trung vào làm video nữa nhé. Vâng. À, về cái à, thứ nhất là mình nhận xét cảm quan ở đây là cái búp chè đây thế nào? Cái búp chè khi mà dùng phân silic so với cái búp chè Em thấy thường, ngọn ấy. Cái ngọn thì là nó cái sẽ ngọn. ngon hơn. Ừ. Đây, ngon mà mình, dày hơn. Nó dày lại dày hơn mà mập hơn. Mập hơn mà xanh. Vâng. Đấy, đấy, mập hơn đúng không? Vâng, xanh Chè à, mập hơn. Ngọt Chị ăn thoải mái, ngọt nừ luôn. À, vâng, yeah. Dạ. nhai vào đắng tí xong ngọt ngọt, ngọt nừ luôn. Đấy. À, nếu thế là hơn. chè chất lượng đấy. Vâng. Ừ, đây. Chè là có ngọt hậu mà. Ngọt hậu. Là là là chè chè chè đảm bảo tiêu chuẩn đấy. luôn nếu như kẻ bọn các bác mà uống chè khô mà ngọt nừ luôn nó cho mình chính luôn à, riêng em. À? chè em là nó cứ đắng phát xong vào cổ nó ngọt ngọt nếp từ bấy ra dạ. đi luôn chè này là, đẳng cấp đấy cái ngọn đấy. nó mập hơn đúng không đấy mập hơn và cái tỉ lệ mầm so với dùng phân bón thông thường thì là nó dày mầm ừ, hơn thì, đây các bạn dày, dày mầm hơn đúng dày mầm xin xin xin xít đây này đúng không xin xít đây này đây các bác này tí nữa mình có thể là sang nhà bên cạnh đây để để mình đối đối chứng của luôn ta. để các dạ. bác này xin xin xít xít dạ. này mầm lên có thể tu tủa luôn nên tu tủa luôn đấy và mật độ nó nó nhiều và cái mầm này thì khi mà hái thì em thấy nó thế nào? Hái nó mềm. nó có bị dai không? Mềm. Nó mềm. Vâng, nó dẻo, mềm, mềm mềm mà rang nó, nó dẻo. Mang nó dẻo, à. có nghĩa à. là và cái, cái màu... Ờ, độ búp của nó không bị lát. À, cái màu dẻo dai, cái đúng màu rồi. chè nó thế nào? Chính à, nó, lại dẻo nó nó dai cái à. cái cái, cái đấy hả? Sợi dai, sợi chè dai. Vâng. Nếu thế thì khi nó xoăn nào rất là đẹp đúng không? Đẹp. Đấy. Vâng. Đây này em bón hai lần rồi nhưng mà em thấy cảm cái hương thơm của nó thế nào? Thơm lắm chị ạ. Thơm lắm à? Vâng. Nước của nó ra sao? Xanh. Xanh. Nó xanh, xanh là nó, và nó xanh. có sánh hơn không? Sánh hơn chị ạ. Sánh hơn. Vâng. Sánh hơn. Đấy, tí nữa mình có khi vào nhà mình ta làm một đống chè. Vâng ạ, ừ nhá. em có mà. Vâng. Để cho các bác uh, cho mọi người tận mắt chứng kiến chè dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang hiệu quả như nào. Và sau đây, đây là thì... Thái Nguyên, chè Thái vâng. Nguyên nhưng mà dùng ờ, chè của Thái Nguyên nhưng mà dùng phân bón Silic vâng. Bác. Vâng, vâng. Sau đây thì làm một động tác tôi ăn thử để cảm nhận xem là cái chè này có đúng như bạn nói không. Này và trước hết là mình nhận xét về cái ngọn này nó rất mập này mập đẹp lá vâng. đẹp này. lá mỡ này lá mỡ và cái lá của nó bạn nhìn từ lá già đến lá non thì thế nào nó xanh đều xanh đều và... Vâng. xanh đều chị ạ đây ừ. chị cứ nhai xem chị cứ nhai một lúc đắng đi cho nó đắng đi rất Xong ngon nuốt ngọt nhá tuyệt vời ngon Ồ. lắm cứ cái này trông cứ tưởng là già nhưng mà thành ra rất mơ, rất, lại lên rất non vâng à. cái mà chè này của em là ừ. khoảng tầm 2 ngày nữa em hái được ừ. Vì như... Bạn ăn thử đấy Vâng, như thế này là người ta là Hơi chát ban đầu Vâng Nhưng sau nó cứ ngọt dần ngọt dần Ngọt ngọt dần đấy Mà nó ngon lắm ấy Ngon tuyệt vời Ờ, hay quá nhỉ Ừ đấy. Sao ngon thế nhỉ Ngon lắm Vì cái phân này chất lượng mà Chỉ... Hơi đắng nhưng mà nó lại bùi Nó lại bùi Và sau nó nó ngọt ở trong họng các bạn ạ Rất tuyệt vời Đấy Mầm rất đẹp Lá dày Và bóng Bóng xanh. như xanh và cái xanh khi dùng phân Sinic Tân Phát nó sẽ bền cây vâng nó bền đây cỏ sau khi thu... vụt thôi tuần vụt cỏ vụt máy hết sau à. khi thu hoạch xong thì lá nó vẫn cứ xanh như thế này mãi vâng nó cứ xanh. vẫn xanh và Đấy, cây nó rất bón khỏe phân thì bạn cho cái nhận xét bạn cho cái nhận xét là cái thời gian bao nhiêu ngày bạn được thu hoạch Để. em ờ, trước Lên đây mà à? em ờ, chưa bón cái phân của công ty mình ấy thì là em cứ khoảng 35 ngày mới được hái nhưng à. bây giờ em bón cái này em chỉ vào 31 32 ngày 31 32 ngày vâng thế là, sẽ thế là giảm độ khoảng khoảng độ à, rút ngắn được khoảng độ 4 4 5 ngày vâng một lứa bạn đấy thì, 4, 4 ngày một lứa thì như vậy là nó một năm sẽ rôi ra được cỡ độ một năm hơn, thì người hơn... ta 7 thì em được 8 người ta 8 em được 9 đúng à. rồi được 8 9 lứa và đặc biệt là cây của nó sau khi thu hoạch xong cây đó bạn sẽ đánh giá cây nó có bền cây bền chị ạ mà nó không bị ờ, sâu búp con nên là nó tuyền búp đều đều này đây đây đây, đây. đây nhất đây, đều đây. búp bạn bạn quay vào đây bạn quay đây đây chỗ này cũng vậy đây bạn quay đây nhá các bạn này cái búp nó mập như này này nó mập này mập này đây này mập này mập này đây trưa nay em chụp cho cô bạn giữ nguyên bạn giữ nguyên đi nó nắng à. nó nắng nhìn nó hơi vàng bạn giữ nguyên mà cô giữ nguyên tay đẹp không này các bạn này ngọn búp mập này nếu mà dùng con thường thì cái ngọn bút của nó gầy đúng không nó gầy nó gầy à, khi mà dùng đây bên... này chị này cái bãi chè người ta đây này tí nữa mình sang đồ trứng luôn nhé vâng thế cái ờ, ở đây chè nó có sâu bệnh không nhỉ có, có chứ chị... sâu bệnh rất nhiều yeah. Dạ. sâu sâu bệnh nhiều ờ, có nghĩa là chè ở đây là nó chỉ bỏ cánh tơ và dày ừ. đúng rồi. Đấy, nhưng em bỏ cái phân của anh ấy mấy của cô Yến là cái sông danh vi lượng ấy à. cùng với cái silic này không không không bị sâu nữa à không bị không sâu nữa à nó kháng được nó kháng à, nếu như vậy thì chè của mình rất an toàn đúng không? Vâng, an toàn. Có thể khẳng định là chè sạch đúng chè không? sạch nhỉ. Vâng. Chè em gửi cô Yến suốt mới lại Hà Nội đi nhiều lắm. Vâng. vâng, đi hết mà. Được à, em bạn, chưa Bạn có thể là cho biết là cô Yến là ở đâu ạ? Cô Yến là cô Hải Dương. Hải Dương. Vâng. Cô đấy đang là ở trong viện cây lương thực. Cây lương thực thực phẩm. Vâng ạ. Vâng. Đấy là em cô nhé em. À em cô hả? Vâng. Đấy. Thì cô ấy là qua cái lấy chè là nó không đạt tiêu chuẩn đúng không? Nó chất lượng nó kiểu như là không ổn định để để bán cho nên là cô đi cho dùng thử cái này thì thấy à. là chất lượng là đấy thì bây giờ định. lại xô vào bán mua bán rất nhanh mà đấy là, nhanh à? là, à. là là lúc nào cũng hôm nay cô điện nó bảo là anh hái chưa để gửi lên cho em để yeah. Dạ. em để bán, bán à? cho khách tại vì là khi người ta đã ngon rồi thì thì ai người ta cũng thích đạt vâng năm ngoái thì em không có cái hàng đấy không à. không không có cái Selic này thì không. cô bán chậm lắm không bán được thì à? vâng, chè nó không ngon à. nhưng năm nay thì không có để bán không có để bán vâng hay nhỉ cháu cậu nhé vâng Chị thấy đẹp không? À, Quá đẹp luôn Qua mấy lần mà mình đã dùng Silic 2 ờ, lứa rồi Vâng Thì em đánh giá là cái chất lượng của của cái cái cái, cái giữa cái giữa cái cái uh, uh, chè dùng silic và chè không dùng phân silic tức là dùng như như trước như thì, trước thì, thì, thì cái chất lượng thì chất lượng nó ra sao cái chất silic này thì nó vẫn hơn chứ anh Được rồi. nó hơn hoàn toàn chứ hơn th thứ nhất là về cái gì thứ nhất là về nước xanh này nước xanh này ngọt ngọt này và đậm đậm thứ à. hai là chè ná nhất dày bóng. à lá dày bóng vâng chứ Từ... không không sơ như của người ta à, nếu như người ta không hái tầm này không có phân silic em nói đã già dạ nhưng rồi. của em đây em vẫn để 3 ngày nữa của em vẫn non mềm thế à? vẫn mềm mềm đấy đấy đấy thế thì thế này mình mình mà không hái được để thì lại sau vẫn hái vẫn có chất lượng đúng không vâng tức là mình eh, đáng kể là từ chân mọc lên cơ ừ. ừ. tức là mầm mọc ra từ chân vâng mọc vâng. hết từ chân nó cái này của em chưa được những cái cành từ ngoài này nó bung ra nhiều nó phát lọc đi khắp nơi hả nó phát lọc ra khắp nơi đấy thế như, vâng bạn có thể đánh giá là cái, cái sản lượng nữa cái sản lượng đi trước đây một cái à, cái thửa ruộng này của bạn à, chè có nghĩa ừ. là như như theo mà anh nói là cái sản lượng trước đây em không thả cái phân của anh ừ, thì, được thì một xào là em cân thôi ừ. cứ nhưng bây giờ em thả cái này thì nó lên gần như gấp rưỡi một xào khoảng bốn năm cân bốn năm ừ, cân à, tăng gấp rưỡi nó ừ. lên được như thế à chất lượng đấy à, đấy nè, thế còn trước đây dùng phân thường thì 30 cân, 30 cân. nhưng mà dùng phân silic là lên, lên được 45 cân, cân. vậy thì vậy thì năng suất của nó gấp rưỡi thế mà giá có bán thế nào bán hơn bán hơn hả? nếu em thả phân silic này bán 300 bán 300, 300. kia thì nhưng mà dùng phân thường 180 à chứ kia 180 mà đây là thả cái này bán 300 vì nó cái chất lượng nó chất lượng đang loại một hết đúng vâng. không loại loại đặc biệt ý vâng. à. đây ngọn lên tua tủa các bạn này đấy Chuẩn không? Quá Đấy. tuyệt vời luôn. Bạn ạ. Ừ. Đây. Này. Tuyệt vời luôn. Đây kia kia người ta vâng. bỏ phân thường kia không có cái phân của em chị nhìn thấy nó vàng không? Vâng, nó vàng khạch hoặc nó đen kết như bên kia. Nó đen là người ta hái rồi. Ờ, nó đen là người ta nó hái rồi, nhưng mà nó đen là biểu hiện của dùng nhiều NPK. Phải rồi. Và à, bà, kính thưa bà con. Thưa đây, ông. mình để thế này là các bà con sẽ nhìn thấy là cái thửa ruộng của mình gần đây là dùng silic thì nó mơn mởn thế này. Nhưng các ruộng kia ấy là sẽ màu nó khác đây này. Vâng, à. màu nó khác này. Đúng không? đấy. hai cái hai cái ờ, thửa ruộng trên đấy là ờ, màu nó khác đi này, đây mình cho cho bà con nhìn gần để cho biết đây à, vâng. sáu cân năm sáu cân vâng. vâng thưa bà con theo tập tục canh tác của những người trồng chè ở trong tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Đại Từ ờ, nói riêng thì bà con chủ yếu là dùng uh, theo cái uh, cách uh, thông thường là chủ yếu dùng phân NPK uh, như là đạm nâng kali hoặc NPK như là đầu châu tiến đông sông xanh thao văn điển vân vân và một số hộ thì có bổ sung thêm uh, phân chuồng hoặc là hữu cơ vi sinh nhưng đại bộ phận là bà con chỉ dùng phân đa lượng là đạm nâng kali hoặc NPK mà bà con thường là bỏ quên không dùng đến phân trung lượng vâng. đặc biệt là trung phân trung lượng silic này thì bà con chưa dùng ít dùng cho nên là sản lượng và năng suất chất lượng chưa cao chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi làm một cái clip này của nhà em Đoàn Văn Hùng ở thôn thôn Yên Từ xã Yên Lãng Từ xã Yên Lãng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên để cho bà con thấy rằng chè dùng phân silic ngoài việc hạn chế sâu bệnh ra bởi nó tăng nó tăng sức đề kháng cho cây thì nó sẽ hạn chế sâu bệnh và nó cho cái sản lượng chè như chè tươi như em Hùng vừa nói là một xào dùng phân bón silic thì sản lượng sẽ được khoảng 45 kg nhưng mà dùng phân NPK phân bón thông thường thì bà con chỉ đạt sản lượng là 30 kg Đấy, nếu quy ra chè khô thì dùng phân silic sẽ được khoảng 9 kg chè khô dùng phân thường thì sản lượng sẽ được khoảng 5 đến 6 cân. 5 đến 6 kg chè khô. Như Người vậy tăng lên gấp rưỡi. Như vậy thì sản lượng dùng phân silic bổ sung thêm phân silic vào thì chè sẽ sản lượng sẽ tăng gấp rưỡi so với dùng phân bón thông thường. Và khi hái thì uh, cái cái ngọn chè này Thưa, nó rất là bạn bạn có thể ờ, cho biết là nếu khi hái là người hái là năng suất so với cây cũ và cây mới thì bạn đánh giá ờ, nó được sản lượng thêm là bao nhiêu mỗi ví dụ như là người ta hái một ngày cái cái, cái theo những cái chè cũ mà chưa dùng silic và bây giờ là dùng silic thì hai cái này nó nó như thế nào bạn thử nói cho này trước đây trước đây và sau này ờ, một buổi người ta hái là chỉ được khoảng 20 cân thôi nhưng mà người ta hái cái này nó sẽ lên được khoảng 35 cân 40 cân một buổi vâng nó tốt hơn vì nó tốt lá nó dày hơn thì nó sẽ nặng hơn à đấy đúng rồi nó nặng trước đây này em chưa thả thì là cái phân đấy thì là là là cái chè lá nó mỏng và lá à. nó vàng đấy bây giờ thả con này lá nó dày và nó xanh hơn dày nó xanh hơn vâng mà nó và vâng. ít sâu bệnh hơn ít sâu bệnh hơn vâng. bạn à, đã giảm được à, mấy kỳ thuốc bảo vệ thực vật em giảm nhiều giảm nữa nào em giảm vâng nữa nào giảm không không phải à, phun nhiều trước đây em phun là một nứa em phun 5 lần nhưng à. bây giờ nứa em phun hai lần thôi phun hai lần bơm hai lần đấy ở đây um, bạn có thể nhận xét về cái cây của nó thế nào cây của nó có biết bị chết cành trên cây không khi mà à, dùng phân xanh bền xanh và bền vâng bạn máy quay bạn à, đây. quay sát cái gốc chè để cho bà con thấy vâng đá xanh cây đá xanh bền bút ra nhiều vâng. mầm mập bút mập vâng. và nó giòn khi mà mình mình hái thì nó giòn và à, cây xanh nó bền cây vâng. cây xanh bền cây đây là cho hỏi cái cái cây chè đây của mình này được bao nhiêu năm rồi cây này của em mới được 4 năm 4 năm à vâng. thế mà sản lượng ở đây là mình tính theo xào thì thì bây giờ là ở đây là phải một ờ, xào đây nếu mà thế được, được 9 cân hay 10 cân ở ở cái trên này. Cái bãi này của em mới có một xào hai nhưng mà bãi này trước đây em hái bãi này nó chỉ được khoảng 7 8 cân thôi. Cơ mà nhưng bây giờ em thả cái phân silic của anh là cái bãi này thì đây em được 20 cân. Thế cơ à? 20 cân 2. Nó lên gấp đôi. gấp đôi. Hơn gấp đôi. Hơn gấp đôi. Trước thì có, có 7 8 cân mà bây giờ 20 cân cơ mà. Bây giờ 20 cân. Ừ. Vâng. Mà lứa này của em khẳng định là lứa này lên khoảng Lứa này còn nhiều hơn đúng không? phải gấp hơn gấp 3 lần so với 3 gấp 3 lần đấy. Vâng. Hơn gấp 3 lần chứ không phải là gấp 2 lần đâu các bạn nhé. Và đây bà chị nhá, sờ vào cái lá nó nhất dày. Ừ. Đấy, sờ vào cái lá nó, nó dày. dày. Nó dày mà búp nó nhiều. Bạn quay lá vâng. kỹ vào nhá. Vâng. Lá rất dày này. Mà cái màu xanh này nhìn nó rất là bắt mắt. Vâng. Mà trong khi đó cái lá dày mình sờ những cái lá mà nó có thể là trông nó tưởng nó già hơn nhưng mà lại rất non. Vâng, non mà. Nó cái nó dẻo, độ vâng. dẻo. Ví dụ vâng. nhá, mà người ta hái thì tầm này thôi này chị này giang vâng. sơ cái của em hái đây giang của em à vẫn mềm đấy à. tức là nếu dùng phân thường thì chỉ cần độ 3 phân 3 4 phân thì là chè đã già rồi. Già rồi. Là không hái hái là không ra vâng. gì nữa đúng không? Vẫn còn non. Như vậy thì sản lượng đương nhiên là tăng rồi. Vâng. Đây em nói ngay như đây cái bãi bên này nhá. Ừ. hái trước của em tí ờ, bây giờ mình. Vâng. Nhưng bây giờ của em hái sau năm ngày nó đuổi vật kia. À. Đấy thế có nghĩa là nó sẽ giúp ngắn cái thời gian vâng ngắn thời gian chăm sóc đuổi vượt lên và ừ. nó mà mình có thể được lại được thu trước vâng. em sẽ thu trước mình lại được, cái này mà trong khi đó là mình thu trước cái cái cái, cái lứa trước này là mình lại lại thu sau lứa này lại được thu trước vâng. và một điều kỳ diệu mà lúc nãy bạn nói rằng nếu như mà trẻ dùng vân thường mà đến lứa hái rồi mà không hái khi ra già già trẻ vâng. nhưng của mình thì ba ngày nữa hái vẫn vô tư vâng vẫn không già của em không tức là nó làm trẻ bạn có thấy nó là dùng cái phân xịt tăng phát nó làm trẻ quá trẻ không vâng. bạn có thấy trẻ trẻ ra nó trẻ ra đây nó cứ mơn mởn như là trẻ tơ đúng không vâng nó như trẻ tơ các bạn ạ đây Đấy, cái cái cái ngọn nó vâng. có cái ngọn nó Đấy, cao như thế này chúng ta làm một động tác vâng, bạn sẵn yeah. chúng ta làm cao thế này nhé. cao vâng, thế này mà mà mà nếu dùng vân thường thì bạn hái đến đâu bạn hái đi hái chậm thôi đây, em hái đây hái đến đây thôi nhé à. Vâng nếu ừ. dùng vân thường thì hái đến đây vâng và Nhưng bây giờ nếu em hái em vẫn nhấn được xuống đến đây được nhấn mà được chè của em vẫn non vẫn non ừ, vâng đấy chị vẫn... hái xem chị đây đây nhé các bạn nhé này mềm sụt luôn mềm sụt luôn thậm chí là dưới này cũng mềm sụt mềm luôn. luôn mềm sụt luôn mềm đấy dai. tức là nếu như dùng vân thường thì chỉ hái được đến cái đến cái đốt lá thứ hai này thôi từ mút dạ, xuống là vâng. lá thứ hai nhưng dùng vân thường ta thêm được ừ. một đốt nữa ta thêm được một đốt nữa mà mà sau khi mà sấy thì chè lại vẫn ngon vâng à, khi mà sấy sành à. ốp xanh mà ra ví dụ rang như trước đây bọn em rang mà có nghĩa là nó khô rồi thì bọn em phải om khoảng 10 phút thì nó mới khô 10, phút nó mới lên hương nhưng à. cái này em chỉ om tầm 5 phút thôi nó đã rực hương đã rực hương rồi và bạn uh, bạn có cảm nhận là khi dùng vân Zinix thì cái thương hiệu chè của nhà bạn sẽ à. có thương hiệu khác so với vâng, dùng bình thường vâng, vâng. bạn bạn đã nói rồi bạn nói rồi à? bạn nói là Thế... gì là cái này ấy, là trước chè cũ chỉ bán 180 bây giờ chè này đoán 300 bán thế thì cân. giá cũng gần giá tăng gần gấp đôi thì gần vâng. gấp 3 vâng vâng à, năng suất gấp 3 năng suất gấp 3 mà trong khi đó là mà giá lại gần giá gấp đôi lại gấp đôi, gấp đôi gần gấp đôi ừ. và Trước công um, chè em không thả cái phân này em chỉ bán trăm tám trăm bảy thôi à. là thị trường hoặc là em gửi trong cô dưới cô bán cũng chỉ à. giá đấy thôi à. nhưng người em gửi trong đấy cô bán mượn 300 300 Mà đi Hà Nội, Được. nếu em gặp khách Hà Nội nhá 400 ừ. người ta vẫn lấy Nó ừ. bảo người ta là riêng chè của em đã là chè sạch rồi Mà ngon như thế này rồi 400 anh lấy vẫn là rẻ Vâng. Đấy lại bảo thế cơ vâng. Ừ. Thế cơ mà thôi em vẫn cứ bán giá sàn là 300 Vâng, vâng. vâng. Vì em làm chủ yếu để phục vụ bà con để chè sạch Uống cho nó không có thuốc, không có độc hại đến sức khỏe Cảm ơn bạn, Đấy. bạn là một người rất là có tâm Chúng tôi đánh giá rất cao vâng. vâng. À, Và à, nhân đây thì ờ, tôi cũng ờ, giới thiệu với bà con về một cái uh, cái dòng phân cái dòng phân để phun tưới cho chè thì um, đây là một cái dòng phân có trọng lượng là 300 g hay là còn gọi là ba lạng. Đây là dòng phân phân hủy nhanh nhanh gấp 20 lần phân kia. Vâng. Nếu như ví dụ như bạn muốn rằng là ta thu hoạch vào rằm ví dụ nhé, vâng. rằm tháng 8 này. Vâng. Mà đến ngày 12 10 đến ngày mùng 10 đến ngày uh, đến ngày mùng 7 đi vâng. mùng 7 mùng 7 hoặc mùng 5 mùng 7 tháng này vâng. mà bút nó vẫn chưa ra nhiều thì bạn dùng cái này bạn phun vào vâng. bạn pha với tỷ lệ là cái này là pha với 100 từ 80 cho đến 100 lít nước vâng. phun cho diện tích một xào và nếu có thể pha loãng hơn có thể pha tới 100 200 lít nước cũng được vâng. ờ, nhưng mà mình nghĩ là do là bà con trên đồi mà nếu mà không có bếp tưới thì mình phun tay rất là cực nếu có bếp thì... em phun tay thì em thể phun vào bình 16 hoặc bình 18 16 18, 18 lít. Thì, thì cứ làm sao miễn làm sao một túi này cho đủ 80 lít vâng. trở lên. Vâng vâng. Hai ba trăm được, vâng. nhưng tuyệt đối là không được dưới ờ, hai ba mươi lít là cây sẽ bị săn lá. Vâng vâng. Bởi vì ở tỷ lệ lặng, vâng. đậm đặc thì vâng. nó sẽ bị săn lá. Vâng vâng. Và nếu như càng tỷ lệ loãng thì uh, cây chè hấp thu càng nhanh vâng. càng tốt. Vâng. Và sau khi mình phun như vậy xong thì mình có thể phun mình phun như vậy xong thì mình uh, thì sau khi phun khoảng 5 ngày vâng. mầm nó ra tô tủ vâng. vâng ra rất nhiều vâng. đấy thì um, nếu như mình không dùng túi 5 cân này mình có thể dùng cái túi dùng này phun tay thế vâng. và một xào thì yêu cầu đề nghị uh, bà con là phun cho tôi 5 lần mỗi lần uh, áp dụng cho 1 đến 2 túi vâng. tức là dùng từ 5 cho đến 10 túi vâng. thì cái chè này năng suất ít nhất là gấp rưỡi cao nhất là gấp 3 lần vâng. so với dùng phân bón thông thường chất lượng hương vị đảm vâng. bảo chất lượng thơm ngon hương vị đảm bảo nước sánh xanh và cây khỏe xanh bền vâng. Đấy, nước sánh xanh hương thơm mát ngát cây khỏe xanh bền và chống kháng được cái sâu bệnh tăng sức vâng. đề kháng kháng được sâu bệnh và đặc biệt là cây chè vàng lá gần chết rồi mà phun phân này hoặc bón phân này lại sống lại trở lại bình thường tại vâng. xanh tươi trở lại và vẫn cho thu hoạch bình thường cho nên ở những cái đồi trà lào mà bà con đang bị vàng lá thì hãy tìm cái phân bón Silic của chúng tôi chúng tôi cam kết sẽ cứu được 100% nhưng với điều kiện bà con phải khi mà bị vàng lá bị vàng lá thì bà con phải bỏ hết tất cả những cái dạng vitamin hoặc NPK bởi vì theo cái khuyến cáo của bên uh, khuyến nông thì khi mà cây bị vàng lá là nó đang bị nghẹt rễ thì chúng ta phải dừng hết tất cả các dòng NPK hoặc là N hoặc là men kali tức là phân đa lượng và ta chỉ bổ sung chất dinh dưỡng để làm gì để kích thích ra những thứ và dễ cây có rễ có gốc là mình sinh ra ngọn chè của chúng ta là cần ngọn mà không có rễ là có nghĩa là không có vâng. thì đề nghị bà con chúng ta um, hãy thử dùng đi chúng ta hãy thử một lần để cảm nhận được cái tâm trí của chúng tôi và chúng tôi sẽ làm hài lòng các bạn và chúc ờ, bà con của chúng ta uh, có những cái sản lượng tốt khi mà dùng cái phân silic này cũng như là bà con hãy thay đổi tư duy để làm nên một cái thương hiệu chè để giữ được cái thương hiệu chè của Thái Nguyên vâng. Buôn Thuột à, ờ, có xứng tầm với à, chè của Thái Nguyên đã vốn có à, từ trước đến nay đây đấy là hạt silic ạ đây Arsenik đây ạ. Là bạn là à, vẫn vẫn còn đây. Ờ, vẫn, vâng. uh, bón là vẫn còn đây hả? Bón vâng, với một cái sản lượng bón với một cái lượng phân quá ít. Vâng. <laughs> mà cho một cái năng suất như thế này. Vâng. Thì nếu như bà con mà bón 10 cân silic trên một sào thì sản lượng là một cái số không tưởng. Vâng. Chắc chắn là như vậy. Đây thì các bà con đây để cho bà con trồng đây dưới này đây đây. Hạt phân silic đây đây đây. Thì các bạn đây. Vạch ra cái gốc để xem là khi dùng phân đây, này đây. Ừ. thì nó nó có làm trẻ hóa cây không? Đây bạn đây đây đây, đây đây à, ở bên kia ở, ở chỗ máy quay máy quay đây đây đây đây rất đẹp bạn vạch hẳn lên đây đây đây đây ạ phân hạt. phân Felix đây đây, à, đây, đây, đây nhất dưới, nhiều dưới này nhiều đây đây đây rất nhiều đây, đây nhiều rồi đây đây. Vâng, wow. đây đây bây giờ mình tìm hiểu xem cây gốc này thế nào đấy. cái gốc chè này thế nào nhất trẻ nó trẻ hóa đúng không vâng. nó trẻ hóa này và cây nó bạn có thấy nó lở lở bụi xanh không? đúng không? Xanh ạ. Nó có lở không, bụi không? giống như cây kia đâu đây. củi là nó hay Nó có lở ờ, bụi không ạ? Nở nở bụi tức là cây à. to hơn đấy à. cây nó sẽ dùng đòa sum xê hơn đấy, đây cho các bạn này hơn nhất nhiều đấy cái gốc của nó rất là ừ, ờ, đẹp và nó không bị ờ, nó không bị cỗi cây nó không bị lão hóa vâng. vào vườn chè này thì mê quá không về được <laughs> và đến đây thì thời lượng uh, của chúng tôi cũng đã hết Con không gọi bố nữa Nếu các bạn à, muốn đến thăm vườn chè này thì bạn có sẵn sàng đón tiếp Có, em đón tiếp nhiệt tình luôn Nhiệt tình luôn Vâng, em à... cũng muốn là chè của em là, là để các bác thứ nhất là về phân chất lượng phân thứ hai là em làm để em muốn là để em nâng lưng chè của em lên để ra để cho ra lưng tầm thương hiệu vâng chè, chè của em lên. lên vâng một cái tầm ca mới vâng Rồi. em nhất muốn như thế đấy không mà chứ không biết là có làm được không, hiện tại bây giờ em đang được rồi đấy vâng. tại vì là bây giờ chất lượng của em nhé sản lượng đã tăng lên rồi mà giá giờ bán được rất cao là vì vâng. chất giá muốn bán giá chất ờ, được cao thì do rằng là phải do chất lượng vâng. đúng không vâng. Ừ. và bạn có khẳng định là chè của bạn là chè sạch không <laughs> em thì em thì là biết là chè nó ngon hơn đấy nhưng mà khách uống thì người ta bảo là ngon mà sạch sẽ có nghĩa là uh, trước đây mà em ờ, làm cái chè này ấy thì là các cô nhà em ở dưới là bảo là khách hàng người ta uống là nó hay bị mua ở ngoài ấy, là nó uống hay bị đau đầu này chóng mặt này cái này ờ, pha hoa là nó hơi đục cái vâng. là nó là thuốc nhưng của em à, khách lấy ừ, về đây trở về đây một năm về trước ấy, về đây ấy, là nó xanh và nó không bị đau đầu chóng váng nữa, và người ta nhất thích à. vì khách của em là bao bì trên bao bì em có cả tên tuổi của em và số điện thoại hết đấy ừ. thế là người ta gọi đến em là như nào người ta cũng đánh giá như chè thế là được chất lượng như thế em cứ làm như thế cho anh cho chị đấy là em bảo người ta hỏi là thả phân gì phân gì thì em cũng bảo là em lấy phân xelic với lại sông đây ừ. và ở dưới Hải Dương dưới viện dưới à, viện Tây Hải khoa khoa học ở ờ, dưới đấy viện cây lương thực thực phẩm đấy đấy đấy em lấy ở đấy thì là người ta bảo nếu mà lấy cái phân đấy ở trong cái viện cây lương thực là người ta tin tưởng về cái phân chất lượng này tuyệt vời à. đấy và em thả kia này người ta thích à. vâng. thế thì sau đây bạn sẽ dùng thử cái này phun nhé vâng để bạn so sánh giữa cái bón với cái phun cái nào hiệu quả hơn vâng thì ta làm theo vâng vâng nhé và chúng tôi đánh giá là bạn là một uh, à, não lông chi tiền nhưng rất có tâm Ờ, và bạn đã bằng cái sự uh, tìm hiểu cũng như là sáng tạo của mình đã làm nên một cái vườn chè rất tuyệt vời mà chúng tôi đến đây thực sự là rất ngưỡng mộ về vườn chè này vâng. và uh, nếu như các bạn muốn đến tham quan hoặc muốn mua chè sạch thì liên hệ với số điện thoại nào ạ? Của em là 0967 0967 664 681 Vâng, và địa chỉ ở đây ạ? Địa chỉ là 64 với tôi 64 Xoay nẵng huyện Đại Tử, tỉnh Thái Nguyên. À. À,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 thì các bạn nhớ nhấn vào biểu tượng bàn tay là thể hiện là sự yêu thích và các bạn hãy chia sẻ video này cho mọi người thân những người trồng chè để uh, cùng với chúng tôi uh, một cái khao khát một cái ước vọng mong là làm sao chè của Việt Nam ngon nhất thế giới và còn ngon hơn nữa và không chỉ ngon uh, mà uh, còn sạch để đảm bảo cái sức khỏe cho cộng đồng uh, và một lần nữa thì chúng ta cùng chào khán giả vâng. à, xin à, cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại và những clip tiếp